Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021, tức ngày 17 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Tị, tháng Quý Tị, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Tị hôm nay là Canh Ngọ, Mậu Ngọ. Con giáp xung tháng Quý Tị là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý, hôm nay chính quan xuất hiện phù hợp để con giáp tuổi Tý nên dành thời gian để lập ra các kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động. Nhờ thế bạn mới có thể tiến xa hơn trong công việc của mình. Có thể bạn nghĩ rằng việc này mất thời gian nhưng thực tế là đang tiết kiệm thời gian cho bạn đấy. Việc bắt đầu thực hiện việc gì có vẻ sẽ khó khăn vì bạn gặp chướng ngại trong kiểu tư duy lối mòn của mình. Thế nhưng, đừng quên rằng việc đầu tư một chút để thay đổi có thể giúp hiệu quả công việc tăng lên đáng kể ngay sau đó đấy. Theo lịch vạn niên ngày 28 tháng 5 năm 2021 dương lịch là ngày can bính, Ngày can bính không chỉ bệnh ở vai, do đó bản mệnh chớ nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay đây nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tị. 2. Tử vi tuổi sửu Tam hội cho thấy bạn bè chính là chỗ dựa tuyệt vời của con giáp tuổi sửu hôm nay, nhất là những người chia sẻ với bạn ý tưởng, quan điểm, mục tiêu. Vậy thì đây là ngày để kết nối và thắt chặt mối quan hệ đấy, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội của chính mình nhé. Thương quan dự báo chứng ngại vật nào đó bất ngờ xuất hiện ngày hôm nay sẽ khiến cho con giáp tuổi Sửu phải đặt ra câu hỏi về các quyết định, cũng như sự tự tin của mình. Dường như các nguồn lực của bạn chưa được sử dụng một cách đúng đắn, cũng như một vài quyết định của bạn cần phải có sự xem xét lại đấy. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn không nên tham lam đuổi theo danh vọng mà quên việc chăm sóc bản thân. Việc tăng cân hoặc giảm cân nhanh chóng đều là do bạn chịu áp lực quá nhiều đây thôi. Hãy cho phép mình chút thời gian nghỉ ngơi hợp lý bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 3. Tử vi tuổi dần. Thiên ấn hỗ trợ cho con giáp tuổi dần nguồn năng lượng mới. Việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn nhiều ý tưởng và động lực cho ngày mới. Nhờ thế bạn sẽ có thêm sự khích lệ tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình đấy. Thủy mộc tương sinh là dấu hiệu tốt cho việc cải thiện mối quan hệ của bản mệnh với những người xung quanh trong ngày hôm nay.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 quý nhân phù trợ, tị, dậu. 4. Tử vi tuổi mão Hôm nay ảnh hưởng của tý mão hình hại vô lễ nên bản mệnh có xu hướng nói lời khó nghe, bạn đang cố tỏ ra là người hiểu biết hơn một người lớn tuổi nào đó. Việc hơn thua này sẽ khiến mọi người không hài lòng về cách hành xử thiếu khôn ngoan của bạn rồi đấy. Đôi khi con giáp tuổi mão cần phải học cách từ bỏ cái tôi và nhìn nhận mọi việc khách quan hơn, nếu muốn tiến hành một công việc nào đó ngày có chính ấn, dàn xếp, sẵn sàng để có thể hợp tác và chia sẻ lợi ích chung là một việc thực sự quan trọng, cũng đánh dấu sự trưởng thành của bạn trong suy nghĩ. Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình tài chính của bản mệnh sẽ khởi sắc hơn trong những ngày qua. Thậm chí có người giúp bạn thoát khỏi những khó khăn liên quan tới tiền bạc khi bạn ngỏ lời với họ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. năm Tử vi tuổi thìn, tam hợp hỗ trợ cho nhân duyên của con giáp tuổi thìn thêm phần hanh thông, tốt đẹp. Những ai độc thân đừng từ chối lời mời hẹn hò hãy mở lòng mình ra để đón nhận những cơ hội tốt đẹp đang tới bạn nhé. Thực thần ghé thăm dự báo bạn có được ngày thong thả, an vui hoặc ai đó mời ăn uống. Điều mà bạn vui nhất đó là tình cảm với người thân trong nhà được cải thiện, trở nên hài hòa hơn, những ai có con thì tìm được tiếng nói chung với các con, thổ thủy xung khắc cho thấy có chút rắc rối liên quan tới tiền bạc. Bạn đừng quá lo lắng, vấn đề khá nhỏ và bạn chỉ cần ai đó giúp là mọi việc sẽ như không có gì xảy ra ngay thôi. Những ai đang tiêu xài hoang phí thì lúc này cũng là một lời cảnh báo cho bạn đây. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tuất. 6. Tử vi tuổi tỵ. Tỷ kiên có thể sẽ đẩy con giáp tuổi tỵ phải đảm nhiệm vai trò của trọng tài, và rồi việc phải làm thế nào để có thể phân định một cách khách quan sẽ là thách thức đối với bạn. Hẳn nhiên bạn đồng thời sẽ phải đối diện với một vài sự cám dỗ, đòi hỏi bạn phải có sự suy nghĩ và lựa chọn, thay vì làm theo mong muốn của chính mình. Hỏa thủy xung khắc không tốt cho vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh. Nhất là bạn đừng để chúng gây ra những rắc rối liên quan tới mối quan hệ, việc gì ra việc nấy, chớ nên nhập nhằng với nhau, theo lịch vạn niên, xem ngày tốt theo nhị thập bát tú khuyên rằng hôm nay bạn nên kiêng cữ, chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, 7. Tử vi tuổi Ngọ. Trong khi có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả nơi công sở, thì dường như con giáp tuổi Ngọ sẽ phải đối diện với một vài khó khăn nho nhỏ nơi gia đình do ảnh hưởng của lục xung. Có lẽ bạn sẽ không thoát khỏi cảm giác đặt người thân trong gia đình với một nhân vật xa lạ nào đó lên bàn cân và có sự so sánh âm thầm, Kiếp tài dự báo một ngày mà con giáp tuổi ngọ sẽ phải nỗ lực một chút để có thể thay đổi mình. Tuy có khó khăn nhưng là việc bạn nên làm, thay vì sống theo guồng quay quen thuộc và chán nản với những điều cũ kỹ. Hỏa thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh không được chủ quan về phương diện sức khỏe, nếu có dấu hiệu thiếu máu thì bạn nên dừng việc ngay, đừng cố gắng làm gì khi bạn chóng mặt, đau đầu. Ngoài ra, bạn phải phân bố thời gian phù hợp để luôn được nghỉ ngơi đúng cách. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Ảnh hưởng của tí mùi tương hại nên con giáp tuổi mùi chứa chủ quan, có một số việc tưởng là xong xuôi nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố. Do đó, khi làm được nhiệm vụ nào bạn phải cẩn thận kiểm tra lại hoặc nhờ người khác đối soát vì có những lỗi bạn không tự mình nhận ra được. Thương quan nhắc nhở có lẽ con giáp tuổi mùi sẽ cần tỏ thái độ rõ ràng một chút nếu muốn tiến hành một công việc gì đó ngày hôm nay, bởi vì mọi người xung quanh trong tâm lý muốn nghỉ ngơi, và điều này vô tình làm tăng cảm giác căng thẳng, lo lắng của bạn. Thổ thủy xung khắc cho thấy sức khỏe bị ảnh hưởng, có thể phần lớn lý do là thời tiết. Do đó, bạn nên hạn chế đi ra ngoài trời, không quên việc uống nước thường xuyên và có thể ăn thêm hoa quả để đủ chất và dễ hấp thụ đồ ăn hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, tỵ. 9. Tử vi tuổi thân Nhờ có tam hợp mà mối liên kết của con giáp tuổi thân với một nửa của mình ngày càng khăng khít. Bạn tin tưởng hơn khi có chỗ dựa tinh thần tuyệt vời, họ còn đưa ra cho bạn những lời khuyên trí lý khi bạn gặp khó khăn. Thiên tài hỗ trợ cho tình hình tài chính của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, những người làm ăn kinh doanh có doanh thu gia tăng theo ngày. Thế nhưng hãy kiểm soát tốt dòng tiền ra vào bạn nhé, nhiều khi thu nhiều nhưng lại không hẳn là bạn đang lãi đâu. Kim thủy tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn thời điểm này khá tốt, nhìn chung bạn không phải lo lắng gì nhiều. Tâm thế tốt nên bạn luôn sẵn lòng buông bỏ những vấn đề không quan trọng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Mùi, 10. Tử vi tuổi Dậu. Những trông đợi có thể sẽ không đến ngay lập tức giống như bạn kỳ vọng do ảnh hưởng của tí Dậu tương phá, thậm chí con giáp tuổi Dậu sẽ phải mất thêm thời gian để chờ đợi. Tuy nhiên những phần thưởng ở cuối con đường sẽ cho thấy rằng bạn đã không đi nhầm hướng, và điều này càng củng cố quyết tâm và sự tự tin nơi bạn. Chính tài hỗ trợ cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi dậu được hanh thông. Có thể vì vừa mới nhận lương nên bạn xử lý được nợ xấu, bớt lo lắng và có thể mua được cho mình món đồ mà bản thân yêu thích. Kim thủy tương sinh là dấu hiệu tốt cho vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên cố gắng duy trì chế độ ăn uống đủ chất và có giấc ngủ sâu như hiện tại có như thế thì việc bạn hồi sức sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ vô cùng dễ dàng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần ghé thăm cho thấy đây cũng là ngày mà con giáp tuổi Tuất có thể tìm thấy sự hứng khởi, đam mê với một người nào đó hoặc một việc gì đó. Hãy thực hiện những điều bản thân chưa từng dám làm để có thêm trải nghiệm và cơ hội khám phá. Thủy thổ xung khắc dự báo sức khỏe không được tốt, có thể vì một thời gian dài bạn chịu áp lực, không được nghỉ ngơi thực sự nên tinh thần không được tốt. Bạn nên dành chút thời gian cho riêng mình để được hoàn toàn nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng cuộc sống đi nhé. Heo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay cũng là ngày 17 âm lịch nhân thần ở ngón chân. Do đó, bản mệnh nhớ lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Ngày hôm nay là ngày cho sự chân thành, thật thà, cũng như cách con giáp tuổi hợi cởi mở với một người nào đó nhờ sự che chở của tam hội. Bạn cũng sẽ rơi vào một tình huống khó khăn đòi hỏi bản thân phải cố gắng để học cách quản lý và giải quyết mọi việc sao cho hiệu quả nhất. Hẳn nhiên con giáp tuổi hợi yêu thích những điều diễn ra trong đời sống, tuy nhiên ở một phương diện nào đó, dường như bạn không thích những trách nhiệm đi kèm với nó,